ok hello cô chú anh chị và các bạn hôm nay Steven đi xuống nhà thờ à, à nhà thờ Việt Nam để à, dự à, lễ à, rửa tội cho thằng à, bé Andy đây là nhà thờ Việt Nam ở Tam Bài của cô chú và anh chị nhà thờ Saint Joseph chú anh chị Hello Ai cũng đẹp cho cơ mình à, đầu bèo như à, đó He's heavy Thank you Steve Thanks Really? Ooh, shit You want to do the, the camera? The camera miễn dễ à bắn à, uh, ô à, kịch cũng dễ rồi rồi đi không phải đâu tôi thắng tôi thắng tôi thắng biết bắn tốt này tắt cái cái bí bíp đó à hả cha đang cái là cầm cái đá để cho biết đó cha cũng quay phim được á cha được nhưng mình quay ờ, nghiêm trang ok lấy cảnh đẹp dạ. rồi không sao có người đang sang đây đây sao good good boy đấy con một con là con đầu chưa kết thúc mà sao lại con đầu rồi con một nữa phải là mấy đứa nữa cô thư ký để cái form, cái form sẽ cần cái form yeah. Dạ. chắc quên không lấy cái form này. ok anh chị Andy Duy đúng không yeah. Dạ. Duy và à em biết là Duy nhưng mà Andy Andy Andy các bạn biết Andy là tên thánh gì không? À. em bé phải có tên thánh thật gì đâu đúng phải về thiên thánh chứ đâu có thiên thánh đâu Andy tức là nếu mà theo tiếng dạ. tiếng Anh dạ, Andre dạ, à Andre tức là nếu Andy tức là Andre tức là ok Phêrô ha ok Phêrô này rồi à, mẹ là bố là Thomas đúng không? Dạ. Yeah. Thomas tiếng yeah. tiếng Việt đây là tiếng Việt là Thomas Nguyễn à, công giáo Thúy Thi à, Thúy à, Thúy là công giáo ok very good rồi Godfather là anh Huỳnh và Kiệt yeah. cảm ơn anh rồi ok mà godmother là chị à, Lê thì Tường Linh tên đẹp hết very good ok rồi chúng ta sớm sáng bắt đầu nghi thức à, rửa tội cho con nha chúng ta bế hai lên đây mẹ bế con lên đây nhân danh cha và con và thánh thần amen cầu xin chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con sướng cho con hồng ân chan chứa trao gửi cho đã ngôi thánh đường nguyện xin chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha tình thương mến áp u con ngày đêm nhuận thần xa con tràn lan ứng yên lạy chúa con chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng chúa đã định con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc tội cho xứng amen trước tiên cha à, vui mừng à, chào đón à, à, anh thomas và thúy nhé hai vợ chồng chúa ban cho à, có em à, duy phêrô duy đây là người con như con nói là con một đây là đứa con mà chính Chúa ban cho hai vợ chồng cha ban cho hai vợ chồng và ban cho bên nội bên ngoại đúng không và bên nội bên ngoại đấy chứ cho nên là đây là dòng tộc đây là này là vui mừng tất cả từ hôm mà, mà còn có em bé có bầu thôi nghe tin có bầu thôi thế là đã sung sướng rồi mà Chúa đã cho em được lớn lên trong lòng cung lòng của mẹ Đấy, bây giờ Chúa ban cho con được sinh ra đây một em bé đang nghịch đang là chạy đây này cảm ơn Chúa ha ok cảm ơn Chúa cho hy vọng là còn à, hôm nay còn mang đến để à, cả gia đình để mình à, mừng cái lễ rửa tội cho em ok bởi vì em là món quà của thiên thương thiên chúa ban cho hai con ok quý và thomas cho nên đây là đứa con là chính chúa ban nó thuộc về chúa hôm nay chúng ta đến để dâng cho chúa này rồi thứ hai là qua cái bí tích rửa tội đó để rửa tội cho em được em cho trời con lãnh nhận rửa tội em được rửa tội là em được rửa tội sạch để, để nên con cái của Chúa và em sẽ được gọi tin Chúa là cha thế nhưng mà em rất là dễ thương thì cha hy vọng hôm nay á à, đến đây vợ cũng đang cố gắng vợ chồng sống à, yêu thương nhau rồi vợ chồng cố gắng sống đạo đức phải đi nhà thờ đi nhà thờ để thờ phụng Chúa đi nhà thờ để tôn vinh Chúa đi nhà thờ để cám ơn Chúa nha yeah. cha hy vọng uh, welcome các ông bà cảm ơn anh chị đến đây tối hôm nay cùng với uh, và, và Thomas á, để chia vui với hai em để đây mừng cái ngày mà em được rửa tội nha vì trước tiên cha rửa tội cho em á cha hỏi uh, Thomas và Thúy đặt tên cho em là gì nói tên em ra tên gì à, tên nhưng mà tên thánh là gì đọc rồi à, đợi tên là gì Phêrô gì Phêrô Nguyễn Diệm ok rồi tên thánh của em là Phêrô đúng không rồi rồi vậy anh chị đã đầu À, đầu tiên nữa là hai anh chị Thomas và Thúy á, hai anh chị hội thánh điều gì cho Duy xin cái gì cho Duy bí tích rửa rửa tội ha rồi khi xin phép rửa tội cho Duy đó con cái á, anh chị có dạy à, anh chị nhận dạy dỗ Duy trong đức tin để Duy tuân giữ các giới răn của Chúa là mến Chúa yêu người đã như như chúng như anh chị dạy về anh chị có nhận thức điều đó không yeah. Dạ. rồi cảm ơn ok rồi người đỡ đầu anh chị đỡ đầu có sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ tức là à, Thomas và thi thi hành nhiệm vụ cha mẹ Kitô giáo không cảm ơn anh chị rất là nhiều là bé con lên đây nè, bên đây bên đây bên đây đây cha phải stay here you have to go him ha Phêrô cộng đoàn Kitô Hà Hữu rất hoan hỷ vui mừng đón nhận con nhân danh cộng đoàn cha ghi dấu thánh giá cho con và mời cha mẹ và người đỡ đầu cùng ghi thánh giá cho con nhân danh cha và con và thánh thần cha mẹ làm đỡ đầu cho con làm dấu thánh giá trên trán cho con trên đầu cho con làm thánh giá cho con rồi mẹ mẹ đỡ đầu làm dấu thánh giá cho con nhân danh cha và con và thánh thần rồi giờ đây chúng ta cùng nhau cố sáng lắng nghe lời của chúa Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại với các môn đề rằng mọi quyền năng trên trời dưới đất chả nói đó con cái là món quà của Chúa bạn nhớ như vậy cái dụ như Thúy Thúy thì cần nhìn thấy uh, Duy đi là con nhìn thấy đứa con con một thân xác bé bỏng như vậy và Chúa ban cho con sinh ra một em bé như thế này tuyệt vời không lành lạnh khỏe mạnh và nhìn con mà ca tụng Chúa ha rồi dạ. à, Thomas cũng vậy nhìn con mà yêu vợ nhiều hơn vợ là sanh cho mình một đứa con nó kém cho nên cần đây là món quà Chúa ban hãy qua tụng Chúa sống thờ phượng Chúa đây là món quà Chúa trao ban cho gia đình con nhé dạ, cố gắng thương yêu con săn sóc con săn sóc cái body của nó đó nhưng mà also săn sóc cái spiritual okay? vì nó là linh hồn nó có linh hồn linh hồn của là thuộc về Chúa okay cho nên nó là take care là physical and take care spiritual ok nhớ như vậy là linh hồn con mình nó có linh hồn we are the body of Christ we are the, the body of Christ ok we belong to God make sure always thank God for the gift of life thank God for him ok then take care him take care him là free him là good food good clothes but also uh, good uh, spirit ok and be good example you remember you're Catholic right you, you are Catholic make sure you are good Catholic okay ra ngoài khi các con sống với thiên chức của mình là người công giáo thì phải dạy dỗ con cái nhé để con cố gắng tối đi ngủ cảm ơn Chúa rồi làm dấu thánh giá cho con giờ con nó chưa biết cái gì hết cho nên làm dấu thánh giá trên trán cho con xin Chúa chúc lành cho con ngủ ngon xin Chúa chúc lành cho vợ con vợ chồng con ngủ ngon nhé always remain with God pray and ask God to bless kế thì you remember gia đình mình là gia đình của Chúa nhớ như vậy luôn luôn remain with God okay worship God and give God thanks and praise okay yeah. để the whole church pray for you nhớ nhớ cái đó và khi em trở thành em được rửa tội em được nhân danh cha nhân danh cha và con và thánh thần tức là em thuộc về thiên chúa ba ngôi ngôi nhất là cha là đứng tạo thành trời đất tạo thành nên chúng ta nhớ như vậy mặc dù chúng ta sinh ra là do cha mẹ chúng ta nhưng mà nhớ tạo thành chúng ta là thiên chúa thiên chúa mượn chúng ta mượn cung lòng của mẹ chúng ta sinh chúng ta ra thôi chứ không phải là là, là mình là người mà là làm nên con người đâu chúa thiên chúa đứng tạo hóa mượn cung lòng của mình cho được mình được sinh ra thôi thì tiện đây trang muốn chia sẻ um, khi năm cha đi vượt biên năm chín năm tám tám và năm 94 á cha về Việt Nam đầu tiên và mẹ cha còn sống mẹ cha khóc tham dự thánh lễ để nghe lời Chúa đến với Chúa để rước Chúa vào lòng nhé tại vì mình thuộc về Chúa cho nên hãy cố gắng rước Chúa vào lòng để Chúa ở với mình và mình có sự sống mình có tình thương mình có sự bình an cho nên sự sống này nó quý lắm đấy rất là quý cho nên Chúa ban cho chúng con cho Duy ở à, cho thừa Thomas với lại Thúy đó đã có nhau và con hãy cố gắng săn sóc yêu thương nhau ha ok chúc mừng à, xin chúc mừng anh chị em thì giờ đây anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đoái thương đến Duy sắp lãnh nhận bí tích rửa tội đây đến cha mẹ là Thomas và Thúy và những người đỡ đầu cùng mọi người đã chịu phép rửa tội. Nhờ mầu nhiệm của khổ nạn và phục sinh của Chúa, xin Chúa thương dùng phép rửa tội mà tái sinh Duy và thâu nhận duy vào hội thánh chúa chung con cầu xin chúa xin chúa nhận lời chúng con người đã được giải thoát khỏi tối tâm vào nơi sáng láng là lùng của nước chúa chúng con này xin chúa cho duy sau khi khỏi tội nguyên tổ được trở nên đền thờ vinh quang chúa và xin chúa thánh thần ngự trong em chúng con cầu xin nhờ đức kitô chúa chúng con Xin Chúa Kitô đấng cứu thế sức mạnh của người cho con để biểu hiện ơn ấy cha sức giàu cứu rỗi cùng một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. À, cha rửa thầy con. Good, good boy, good boy. Okay. Và cuối cùng cha hỏi ý, ý kiến của ờ, Thomas và Thúy cũng như uh, cha mẹ đỡ đầu anh chị em có muốn Duy được rửa tội trong đức tin của hội thánh mà chúng ta vừa tuyên xưng không? Dạ. À, giờ dạ đây cha mời bế lên, lên lên đây, Duy lên đây. Rồi người đỡ đầu, ờ, đỡ tay ở dưới, là cho anh em nằm xuống nha. Ok. Anh cao anh ẩm Rồi, đúng rồi đó. <laughs> Rồi, đỡ đầu cho em. Phêrô Duy, cha rửa con nhân danh cha Chúa toàn năng là cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã tái sinh con bởi nước và Thánh Thần và giải thoát con khỏi tội lỗi, chính người đã sức giàu cứu rỗi cho con. Để sau khi nhập vào với danh Ngài, con luôn mãi là tư tế của Đức Kitô, tiên tri và làm vương đế cho đến cõi sống muôn đời. Amen. Ghế. Rồi, cha trao ánh xạ này cho con này và đốt cho cha cái miếng đây, đây khoác cho em nè. Phêrô Duy con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con nhờ lời chỉ bảo và gương lành của cha mẹ và thân nhân. Con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh. Amen. Rồi người cha mẹ đỡ đầu và người đỡ đầu nhận ánh sáng của Chúa Kitô hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô à, cho mẹ cùng nhận luôn yep. anh chị em thân mến là bậc cha mẹ và người đỡ đầu ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom tức là lo lắng cho duy đã được Chúa Kitô soi sáng luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin nhờ đó khi Chúa đến Duy được ra đón người với toàn thể các thánh trên trời. Amen ừ ờ ok rồi ok con rồi ok ok anh chị em thân mến nhờ phép rửa tội duy này đã được tái sinh em đã được gọi và thực sự là con thiên chúa trong phép thêm sức em sẽ được tràn đầy chúa thánh thần em sẽ tiến tới bàn thờ chúa tham dự bàn tiệc của lễ tế người và ở giữa hội thánh em sẽ gọi thiên chúa là cha giờ đây nhân danh duy và trong tinh thần con cái mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện như Chúa Kitô đã dạy chúng ta Lạy cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện danh cha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 Xin Chúa ban phúc lành cho bà mẹ này. Giờ đây chị tạ ơn Chúa vì được Chúa cho sinh con Chị hãy cùng với con mình tạ ơn Chúa luôn mãi trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. An bình an của người trên tất cả chúng ta đang tụ họp nơi đây trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. chào mời uh, à, hai vợ chồng bế con lên dâng à, con cho đức mẹ và xin đức mẹ à, cầu thay để cho hai vợ chồng sống à, hạnh phúc và đẹp lòng Chúa nha dâng con cho cho cho, cho đức mẹ kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là an Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội kinh này và trong người Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Đây Đây, đây, đây, đây, đây Đây, ờ, bút đây Ơi Rồi, ờ. ok rồi Thương rất là rồi nè dạ, dạ. Rồi cả gì mọi người vô đây đi Rồi hai người vô vô vô kìa Ra đây rồi, ra đây, ra đây Rồi, dạ, ra đây Sát vô nè Sát vô Giỏi lắm, rồi đây đây Đứng sát vô, đứng sát vô Sát vô, sát vô thích Di giỏi quá, ôi dồi ôi, Di giỏi Ô, cha thích Di quá à Di ơ, ờ, ok Rồi mọi người lên đi, mọi người lên Everyone come up Please, go, go, go, go. Rồi, rồi, lên lên sát vô à, ngạch sách vô rồi ok rồi đúng rồi đứng thẳng cái thiên chân đứng thẳng đó rồi đúng rồi ok thấy hết thấy hết ok một hai ba một hai ba cái nữa đi cho đẹp một hai ba rồi ok đi giỏi đi giỏi anh nhiều cho sức bài